một ngày nào tình cờ em bước đến nơi đây một nụ cười nhẹ nhàng chợt như tia nắng long lanh có chút bối rối mắt chạm nhau có chút ngốc nghếch phút đầu tiên im lặng ngủ ngơ sao anh chẳng thể nói gì chờ đợi một điều mà anh cứ mãi ngẩn ngơ liệu rằng người giờ này có nhớ đến anh không thấy mình ngây ngông ngơ nơi đây những mộng mơ cứ thế lấp đầy giờ nói ra em sẽ biến tan thành mây lời tỏ tình như gió dù sao con tim luôn đợi ngóng tỏ ra thật mạnh mẽ để che đi nỗi sợ trong trái tim giờ lên nói kia vượt qua em sẽ sáng mai nâng anh rồi cứ thế ôm lòng vương miên ơi như là mơ như là thơ em bước đến nơi đây không biết không dù mà anh vẫn như là sai người ta nói khi yêu ai sẽ thật ngốc suốt cả ngày chẳng thể nghĩ được ai khác ngoài em anh không giỏi nói những lời hay ý đẹp anh không giỏi viết những tình nhắn làm đố ngã tim ai vì anh để dành những yêu thương trong lòng anh cất giữ để khi bên em là câu chuyện ta tình yêu mãi không thành một ngày nào tình cờ em bước đến nơi nụ cười nhẹ nhàng chợt như tia nắng long lanh có chút bối rối mắt chạm nhau có chút ngốc nghếch phút đầu tiên im lặng ngủ ngơ sao anh chẳng thể nói gì chờ đợi một điều mà anh cứ mãi ngần ngơ liệu rằng người giờ này có nhớ đến anh không hay biến tan thành khói mây lời tỏ tình như gió rồi sao con tim luôn đợi ngóng tỏ ra thân mạnh mẽ để che đi nỗi sợ trong trái tim giờ lên nói kia vượt qua em sẽ xa mãi bên anh rồi cứ thế ôm lòng vương một mình anh có những giấc mơ ngọt ngào mà anh falling you I just wanna say love you Lời tỏ tình như gió Dù sao con tim luôn đợi lòng Tỏ ra thân mạnh mẽ để che đi Nỗi sợ trong trái tim Giờ lên nói kia vượt qua Em sẽ xa mãi bên anh Rồi cứ thế ôm lòng lời tỏ tình như gió xôn sao con tim luôn đợi mong tỏ ra thân mạnh mẽ để che đi nỗi sợ trong trái tim giờ lên nói kia vượt qua